hộp số thì à, có tỷ số truyền là 11 à, bên này nhông vào và bên này là nhông ra đây à, cách bố trí hộp số thì các bạn cứ lắp đặt như thế này là được đấy bên này vào bên này là ra phía này là phía trước phía có cái à, cần sang số này là phía sau đây cái hình ảnh nó màu đen nên nó, nó khá là khó nhìn đấy thì đây đây chính là cái cần số này đây như thế này là tỷ số truyền đang số thuận này số thuận như này đấy thì khi các bạn mà muốn về số lùi ấy, thì các bạn là kéo cái cần này về đây thì nó sẽ là số tiến à số số lùi đấy đây này kéo cần về phía đằng trước thì nó sẽ bị đảo chiều đấy thì à, cách lắp đặt của thằng này thì rất là dễ thôi bên này các bạn lắp nhông xích vào đây bên này các bạn lắp nhông về trục sau à, cái bộ này thì các bạn có thể dùng à, cần kéo số thì nếu như đối với các bạn dùng cần kéo số ấy, thì các bạn à, làm một cái điểm cứ chặn ở đây sau đó các bạn đặt một cái lò xo vào đây thì khi các bạn à, cần về số lùi thì các bạn chỉ cần bóp cái tay phanh ở trên ấy làm giả tay phanh thôi các bạn bóp vào như này Đấy. Đấy. Thì các bạn bóp vào thì là nó sẽ lùi. Thì cái quá trình lùi thì thường là rất ngắn nên các bạn có thể, thể bóp bóp nhả bóp nhả cũng được. Các bạn bóp nhả cái đấy dễ đơn giản thôi. Thì ờ, một số cái lơi người ta bán người ta cũng làm như thế. Đấy. Thì thì ờ, giá nó rất là cao mình bán như này nó rất là đơn giản cho các bạn làm ví dụ như cái hộp số này các bạn là à, không lấy nhông thì giá là 750 Đấy. còn à, các bạn lấy cái nhông này là giá là 850 đấy giá nó rất là rẻ đấy. cái nhông này thì à, các bạn có thể tận dụng ở bên à, xe máy người ta thải ra rất là nhiều hoặc các bạn mua mới cũng được thì tùy đây cách bắt là nó thì cũng chẳng có gì khác cái nhông trước của xe máy cả cũng có hai con chốt cái phe cài và bên à, này cũng thế bên này cũng hai cái phe cài bình thường thôi không có gì cả ở bên này thì mình đang lắp cái nhông là 17 răng Đấy